tay một người không còn thuộc về ta muốn trách ai ngàn lời nhưng sự thật đã hết rồi đành buông đôi tay để cho cả hai không phải đau đớn duyên đã vỡ ép mây cùng đành lỡ thật sâu để giọt nước mắt không ướt mi ngày em ra đi nghẹn ngào anh cố giữ lý trí trời đêm sẽ thiếu bóng em người ơi bạn vì sao hết sức thật sâu đôi môi cô cắn thật sâu để giọt nước mắt không ướt mi ngày em ra đi nghẹn ngào anh cô giữ lý trí trời đêm sẽ thiếu bóng em người hỡi ngàn vì sao đã quá xa xôi duyên mình tựa như mây anh xin nhận hết nỗi đắng cay anh vẫn đây vì anh mong em sẽ đổi thay ra như anh có một phép màu phía sau sao em ở phía sau